Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sưu tập năm vỏ bao về kẹo Starburst điểm trúng iPod và nhiều giải thưởng cực cool. Không Starburst, sao chúng lớn?